chúng sinh nhật tuyên phẩm thứ tư một một các công chỉ một đồng này được tặng một tặng một cùng được và tặng một được tôn con nơi sự quan tâm của Đức Nhân Lai lên chia thân hình ra khắp trăm nghìn muôn nước thế giới để cứu vớt tất cả chúng sinh bất thành tụ phải nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. hay con lại được Như Lai có chúc từ nay đến khi ngài A Dật Đa thành Phật làm cho chúng sinh trong sáu đường đều đặng được thoát. Đức Phật bảo ngài được tặng người ta rằng những chúng sinh mà chưa được giải thoát thành thức của nó không định những quân làm giữ thực các thành nghiệp báo du còn quân làm lành từ các thành quả báo lành làm lành cũng làm giữ tùy theo cảnh duyên mà sinh ra lâm mãi trong năm mười không cũng nào tặng nốt mê lầm chứa nạn chảy đến kiếp số nhiều như vi trần ví như có loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy thoạt hoặc ra rồi mắc vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến, những chúng sinh đó ở trợ xưa ông cho đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp có thể rộng lớn cứu tất cả chúng sinh thì ta còn lo gì hai đinh tự tại vương bạch hỏi khi đức phật dạy lời như thế xong trong pháp hội có một vị đại bồ tát tát hiệu là đinh đại bồ tát hiệu là định định từ đại vương và cùng đức phật rằng với đức thế tôn tôn từ kiếp lâu xa này đức tạng bồ tát đã phát lời thượng nguyện rộng lớn gì mà nay được đức thế tôn ân cần ngợi khen như thế mong đức thế tôn lực nói cho chúng con chúng con đức phật bảo bốn ông đức phật bảo ngài định tại vương bồ tát rằng lắng nghe lắng nghe à, lắng nghe lắng nghe ta sẽ vì ông mà giải bày rõ lắng nghe lắng nghe ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng ba ba ông vua nước lân cận vô lượng vô số la do tha bất cả thuyết kiếp về tuổi trước có đức phật ra đời hiệu là nhất thiết trí thành tựu như lai ứng cúng tránh biến chi minh hạnh túc thiện thiện thế gian giải vô thượng sữ điều ngụ trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn đức phật đó thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia của nhà làm vua bốn nước nhỏ kia kết bạn cùng với vua nước lân cận hai vua đồng thực hành mười hạnh này nằm nghĩa cho nhân dân nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác hai vua cùng nhau bản tính tín những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy một ông pháp nữ tôi nguyện sớm thành phật sẽ độ dân chúng ấy làm ra đời được giải thoát không còn thừa một ông pháp nữ tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ được an vui chứng quả bồ đề và tôi nguyện chư trị thành phật đức phật bảo ngài định tại vương bồ tát rằng ông vua ờ, phát nguyện xuống thành phật đó chính là đức nhất thiết khi thành thị như lai còn ông vua phát nguyện độ chư hết những chúng sinh tội khổ thời dương nguyện thành phật đó chính là ngày địa tạng bồ tát đây vậy bốn con mục cứu mẹ lại vô lượng vô số uh, kiếp về thuở trước có đức phật ra đời hiệu là liên hoa mục như lai đức phật đó thọ 40 kiếp trong thời mạt pháp có một vị na hán phước đức cứu độ chúng sinh nhân vì đường tự giáo hóa mọi người la hán gặp một người nữ tên là quan mục làng này sắm sửa đồ ăn cúng dường na hán na hán tọa cúng dường hỏi làm muốn những gì quan mục thưa rằng này có ngày thân mẫu tôi khuất tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi chẳng rõ thân mẫu tôi phát sinh vào uh, đường nào là nghe nói cảm thương bệnh được định quan sát thì thấy bà mẹ khoa mục đoạn vào chúng linh mục rất khổ sở năng má mà có mục rằng thân mẫu của ngươi lúc sinh tiền đã làm những nghiệp gì mà nay phải đoạn vào chúng linh mục rất khổ sở như thế có mục thưa rằng phải còn sống thân mẫu tôi chữ ơn thì người có chạy cần nhiều hơn cáo con và chạy con hoặc chiên hoặc lấy thao hồ mà ăn cho thỏa mãn người tình mục thì có dạy người ăn thử đến hơn nghìn muôn xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi láng xót thương bệnh dạy phương trước mà không có mục rằng ngươi phải đem lòng trí thành mà niệm thanh tịnh mà niệm đức thanh tịnh liên hoa mục như lai và vẽ đáp thành tựu của đức phật thời kẻ còn của người mất đều được phước nội. Phong vâng, mục nghe xong, liền xuất tiền của họ tượng Phật mà thờ cúng nàng lại đem làm cung kính khóc than chiêm ngưỡng tượng chiêm ngưỡng tượng Phật, đem đó làm chiêm bao cái thân của Đức Phật, sắc vàng sáng gió linh hoàng núi tu di đức phật phóng ánh sáng mà bảo con mục rằng chẳng bao lâu đây thân mẫu của ngươi sẽ tác sinh ở trong nhà của ngươi khi vừa bữa đói lạnh thì liền biết nói sau đó đứa từ gái trong nhà sinh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói trẻ đó buồn khóc mà nói với con mục rằng <coughs> nghiệp duyên trong vòng sinh tử và tự lệnh đều quả báo tôi là mẹ của người lúc đây ở chốn tối tâm. từ khi vĩnh biệt người tôi phải đoạn vào đại địa ngục thì tốt lực của người năm nay được thọ sinh làm thì hạ tiện thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa mà có phương thế gì mà tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói con mục đích chắc là mẹ mình là nghẹn ngào khóc nấc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết ờ, gây tạo những tội nghiệp gì mà nay phải đọa vào chúng địa ngục rất khổ sở như thế đứa trẻ đọc rằng do hai nghiệp giết hại sinh vật và phê chê bai mắng nhất mà thọ báo khổ nếu không được phước đức của người cứu mạng cho tôi thì vẫn còn chưa được thoát khổ con mục hỏi rằng những tội báo trong địa ngục ra làm sao đứa ờ, trẻ đã những tội báo trong địa ngục nó ra càng bất nhẫn rồi 400 nghìn năm cũng không thuật hết được ông mục nghe xong than khóc rơi lệ và cùng đưa công rằng những thân mẫu tôi phải hàng trốn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn trọng tội không còn bỏ vào ác đạo nữa xin thư vào trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát lời nguyện rộng lớn như vậy như thân mẫu tôi phải hàng trốn tam đồ và hạng hạ tiện của thân gái cùng thức không còn chọn những quả báo xấu đó nữa tôi đã trước tội của đức thanh tịnh liên hoa một như nay mà phát lời nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay những đến tận cùng đời vị nay những chúng sinh nào mắc phải tội khổ thì tôi làm cho chúng nó được ờ, thoát khỏi trốn địa ngục Ờ, ác đạo những những kẻ mắc phải tội báo như thế thành những kẻ mắc phải trong những kẻ mắc phải tội báo như thế thoát khỏi trốn địa ngục mỗi tôi phải làm trốn tam đồ ờ, và tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái cùng thân gái đó tôi đối trước tượng của đức thịnh đức tôi đối trước ờ, tượng của đức phật thanh tịnh liên hoa một tương lai mà phát lời nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay lên tận cùng đời với nay những chúng sinh nào mắc phải tội khổ nơi địa ngục ác đạo tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho chúng nó thoát khỏi trốn địa ngục uh, súc sinh ngạ quỷ nhưng kẻ mắc phải tội báo như thế thành phật cả rồi Sau tôi mới thành bậc chánh giác con mục phát nguyện có xong lời nghe mình nghe tiếng của đức phật thanh tịnh liên hoa một ngai dạy rằng mày qua mục nhà ngươi rất có lòng từ mẫn vì mẹ mà phát ra lời thiện nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm các quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bảo báo thân này sẽ phát sinh làm người phạm trì xuống lúc trăm tuổi sau đó vãng sinh được cõi lớp vô ưu xuống lúc đến số không thể tính kể sau số sẽ thành thật, đội nhiều hạng người chờ số đông như số cát sông hằng đức phật bằng ngày định dạy vương bồ tát rằng đức phật bằng ngày định dạy vương bồ tát rằng đức phật bảo ngài định dậy đức phật bảo ngài địa tạng đức phật bảo ngài định dậy vương bồ tát rằng vĩnh hán vâng, đức phật bảo ngài định tại vương bồ tát rằng vĩnh hán độ phân vĩnh hán độ quan mục thuở đó là chính là vô tận ý bồ tát còn thân độ quan mục là ngài giải thoát bồ tát còn quan mục thuở là ngài địa tạng bồ tát đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa và trước ngài có lòng từ mẫn phát ra hàng hà xa lối sau số lời thiện nguyện như thế nhưng chúng sinh trong đời sau nhưng chúng sinh không làm lành mà làm ác những những kẻ à, kẻ chặt tư nộp nhân quả kẻ tà dâm vọng ngữ kẻ lưỡng thiệt ác khẩu quẻ vì bán đại thừa những chúng sinh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo nó gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy với ngài địa tạng bồ tát thường trong khoảng khoảng khảnh móng tay nhưng chúng sinh đó là đặng thoát khỏi báo khổ lây ác đạo nếu mới có thể quy tính chiêm ngưỡng đảnh lễ cùng dân cùng những y phục đồ ăn vật uống uống uống các thánh chân bảo thủ trong niềm muôn ước kiếp thường sinh vào cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thủ thắng hoặc trong hoặc lúc phước trời đã hết mà xin chúng tướng nhân gian cũng vẫn làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp đại nhân được của ngài nhân của trong các đời trước của mình ngài định đại vương bồ tát ngài định tạng bồ tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ như thế các ông những bậc bồ tát phải ghi nhớ kênh này hầu tuyên truyền như bố rộng ra ngài định đại vương bồ tát đã đức phật và đại đức thế tôn xin Phật chớ lo những muôn đức đại bồ tát chúng con đều có thể lưng nơi ba thần của đức Phật mà tuyên lưu dẫn kinh này nơi cõi thiên phù đề làm lễ cho chúng sinh lương thiên chúng sinh ngài đến tại vương bồ tát đã đức Phật xong bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay vào cùng đức phật rằng đức thế tôn ngài địa tạng bồ tát từ thổ kiếp lâu xa nhẫn nại đã phát lời nguyện rộng lớn như thế tại sao ngày nay vẫn độ chưa hết ngài lại còn phát ra lời nguyện rộng lớn nữa với mong đức thế tôn dạy cho chúng con rõ đức phật và bốn ông thiên vương rằng hay thay hay thay nay vì muốn lợi ích cho chúng sinh ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói rõ mà nói rõ phương tiện của ngài địa tạng bồ tát ở trong mà nói mà nói rõ mà nói rõ phương tiện của ngài địa tạng bồ tát ở trong à, đường sinh tử nơi diêm phù đề ở ta vào thế giới này vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt tất cả chúng sinh chúng sinh mắc phải tội khổ bốn ông thiên vương bạch giảng vương bậc đệ thế tôn chúng con xin ham muốn nghe à, chúng con xin muốn được nghe sáu phương tiện giáo hóa đức phật và bốn ông thiên vương rằng từ kiếp lâu xa nhẫn nhẫn ờ, nhẫn đến ngày nay ngài biện tạm một tọa độ thoát chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện và thương xót chúng sinh mắc phải tội khổ đời này lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lơ dây mãi không dứt tí nhận đó lên ngài lại phát ra lời trọng nguyện được tạm một tát ở trong trong ờ, cõi riêng phù đề lâu thế giới ta bà trong nghìn muôn đức phương trước để giáo hóa chúng sinh này hàng nghìn ngày bốn ông thiên vương ngày được tặng một ta được gặp kẻ sát hại và sinh vật từ ngày dạy dỗ quả báo à, báo với bị đứng trước mặt bị chất yểu được gặp kẻ trộm cắp từ ngày dạy dỗ quả báo nhà cuốn khổ sở được gặp kẻ à, tà dâm từ ngày dạy dỗ quả báo làm chim xe sẻ được câu viên lương được gặp kẻ nói lời thô ác ngày dạy dỗ của báo cũng thuộc tiếng chống nhau với cả kẻ khinh chê thì ngày dạy dỗ của báo không lưỡi miệng lở với cả kẻ nóng giận thì ngày dạy dỗ của báo thân hình xấu xí tàn tật tàn tật với cả kẻ bòn chèn thì ngày dạy dỗ của báo à, cờ muốn không được toại nguyện với cả kẻ buông lung săn bắn thì ngày dạy dỗ của báo cũng được chia lìa kẻ buông lung săn bắn thì ngày dạy dỗ của báo không hãi lên cùng mất mạng với cả kẻ với à, cả kẻ buông lung săn bắn thì ngày dạy dỗ của báo kinh hãi lên cùng mất mạng với cả kẻ trái nghịch cha mẹ thường ngày dạy dỗ quả báo chúa đất chu lục nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ thì ngày dạy dỗ quả báo uh, ờ, cuồng mê đến chết nếu gặp cha kẻ mẹ kẻ ăn ở độc ác thì ngày dạy dỗ quả báo uh, hiện đời bị roi vọt nếu gặp kẻ dùng lưỡi bắt chim non thì ngày dạy dỗ quả báo côn nhục chia lìa nếu gặp kẻ hủy báng tam bảo thì ngày dạy dỗ quả báo đuôi điếc câm ngọng câm ngọng nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp từ ngày dạy dỗ quả báo ở mã trong ác đạo nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ từ ngày dạy dỗ quả báo ờ, ức kiếp luân hồi nơi địa ngục nếu gặp kẻ ô nhục và nếu gặp kẻ ô nhục người nếu gặp kẻ vu báng ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu báng tăng già nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu báng tăng già từ ngày dạy dỗ quả báo ở mã trong loài súc sinh nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật từ ngày dạy dỗ quả báo quả mưu cả kẻ chúng nước sôi hay lửa chân thật giữa đại sinh vật từ người dỡ quả báo thường mạng lẫn nhau nếu gặp kẻ phá giới phạm trai từ người dỡ rõ quả báo ừ, cầm thù đói khát nếu gặp kẻ ừ, phung phí phá tổn củ hành cách phi lý thường ngày dạy dỗ quả báo tiêu dùng thiếu hụt nếu gặp kẻ ta tao kiêu mạng cống cao thường ngày dạy dỗ quả báo ừ, hiền hạ bị người sai khiến nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ thường ngày dạy dỗ quả báo không không lưỡi hay trăm lưỡi nếu gặp kẻ tà kiến mê tín thường ngày dạy dỗ quả báo thọ sinh vào chốn hẻo lánh những chúng sinh trong chốn diêm phù đề từ lâu thân khẩu ý tạo ác kết quả trăm nghìn muôn sự bảo ứng như thế nay chỉ nói số lượng đó thôi những điều cảm sai khác của chúng sinh trong chốn diêm phù đề ngày được tạo một ta từng trăm nghìn muôn nước phương trước để dò vào đó những chúng sinh ấy trước trước và chịu những quả báo như thế sau lại phải đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi vì thế nên các ông đặt bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi lớp chứa để những nghiệp chốn đó lo lắng mê hoặc chúng sinh bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở sắp tay lễ phật mà lui ra kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện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 ha ha ha un sam mo di so ha ha